Hello, xin chào các bạn. Vâng, chào anh em. Anh em và các bạn có thể nhìn thấy là mình đang có ở trên tay đó là chiếc Redmi K50 Gaming. Thì đây là những cái đây là một trong những cái sản phẩm mà mình phải nói là năm nay rất là bất ngờ, giá rẻ vô cùng luôn. Giá của sản phẩm này hiện tại ờ, chỉ có hơn 8 triệu thôi. Đấy là giá mình bán hàng chính ngạch, bảo hành 18 tháng tại Xiaomi được luôn nhá. Đó, thì đây là cái sản phẩm mà bên mình đang bán rất là chạy bởi vì giá rẻ có, có tầm 8 triệu mà nó lại sở hữu chip Snapdragon 8 Gen 1 như anh em thì bảo chip này nó bị đột tử nhưng thực ra là mình bán phải cỡ tầm nghìn cái K50 gaming nó chưa cái nào bị đột tử tức là gần như mình chưa phải bảo hành sản phẩm này luôn hình như ừ có khi thì chưa có nào đâu K40 gaming thì ngày trước có bảo hành rồi có hỏng màn hình có bị uh, treo đấy có bị không dùng được nút trigger nhưng mà cái sản phẩm này thì mình chưa phải bảo hành bất cứ một con nào luôn nhưng mà anh em thì cứ sợ là nó bị uh, bị đột tử như của Realme Pro GT2 hay gì đó ấy và sợ đến có hiệu năng thì công nhận là chạy rom poco thì hơi bó năng một chút nhưng mà hiệu năng con này nó quá là khủng luôn nên chúng ta chả phải cần quan tâm đúng không à, thì ngày hôm nay thì không phải là review hay giới thiệu về K50 Gaming này bởi vì là cái sản phẩm này thì anh em biết quá là nhiều luôn rồi và anh em review làm nhiều vô cùng luôn rồi mình thì trình độ review của mình nó dạng là kém tắm lắm nên thành ra mình không dám làm mình làm cái sản phẩm này ý, ở đây hôm nay clip này là mình làm hướng dẫn anh em cách chạy tiếng việt full có nghĩa là hướng dẫn anh em cách mua được hàng anh em nhận được hàng bóc siêu ra và để chạy tiếng việt như nào thì anh em xem cái clip này của mình vâng thì cái này là mình đã có cái clip là hướng dẫn chạy tiếng việt nhanh khi bóc hộp phát là cái tiếng việt luôn cái tiếng việt tạm thời thôi cài cả phần cài đặt tất cả thứ này có tiếng việt chơi game có tiếng việt các thứ có nhưng mà cái đấy là ở trên kênh uh, tiktok của mình nhá anh em có thể vào mnm.vn trên tiktok để anh em xem clip hướng dẫn chạy tiếng việt nhanh cho con này còn cái clip trên youtube này thì nó sẽ là clip dài và mình sẽ hướng dẫn anh em cách chạy tiếng việt full đó hướng dẫn chi tiết nhá thì bây giờ anh em cùng xem mình làm việc đầu tiên thì để chạy tiếng việt cho con này ấy thì tất nhiên rồi chúng ta cần chuẩn bị cho mình là một cái sim nhé chúng ta cần chuẩn bị cho mình là một cái sim 4G đó tôi nhỉ chết mẹ rồi mình rơi mất cái sim đâu rồi một cái sim 4G ok em đã điện thoại rồi xuống đất đó mình sẽ bóc hộp lên nhé để cho anh em à, và các bạn cùng xem anh em là chưa biết thì cùng xem đấy khi chúng ta mua mới chúng ta bóc sim nó sẽ như này này đây nó sẽ bóc sim nó chỉ là lớp sim đi lông như bình thường thôi đó. là khi mua mới chúng ta sẽ bóc sim là nó sẽ như này nhé ôi chặt quậy siêu phẩm cái sản phẩm này ý, nó ngon rất là ngon bởi vì nó có tích hợp đầy đủ các công nghệ xịn sò của Xiaomi trong này rồi đây mua máy thì ta bóc này trong này chúng ta có một ốp này có một ốp này đó máy thì đây thôi ở đây mình sẽ làm một cái máy là màu bạc nhé đó. đây xịn nhất của Xiaomi bây giờ nó là cái củ sạc này củ sạc 120W chúng ta sạc cho chiếc máy này chỉ mất tầm 15 phút ở đây thôi nhé 15 đến 17 phút đấy theo, theo ờ, quảng cáo sản xuất nhưng mà công nhận là đầy thật nhanh thật mình uh, dùng một chiếc máy tương tự chiếc máy này là chiếc Black cũng dùng sạc 120W mà mình ờ, cắm sạc hết sạch pin mình cắm sạc mình vào mình ăn cơm và mình ra đầy bố pin đó cái này lợi thế của sản phẩm này nó là như thế đó thì mình sẽ không giới thiệu nhiều nhé bây giờ mình sẽ bóc ra và mình sẽ hướng anh em cái cái tiếng việt này đây khi chúng ta mở siêu ra đó chúng ta mở ra ấy, nó sẽ được dán sẵn hình rồi ốp lưng rồi đó, thế nên chúng ta chỉ việc dùng thôi chúng ta không phải mua thêm gì bạn nào thích mua thêm cường lực thì mua thôi đó thì bây giờ mình sẽ mở máy lên và mình sẽ kích hoạt và lắp sim và để xin quyền 7 ngày sau để chạy tiếng việt nhé thì à, các bạn chuẩn bị một cái sim mà có có bốn mạng 4G ấy. và cái sim này trong một tháng này là chưa được làm con máy nào cho nên trong một tháng này chúng ta unlock rồi thì không làm được đâu nhá đó bây giờ mình bật lên này thì bên trong nó chỉ có mỗi tiếng Anh và tiếng Trung thôi thì tất nhiên là mình chọn tiếng Anh rồi bởi mình đâu hiểu gì đâu đó chọn tiếng Anh để vào thì chúng ta sẽ bỏ qua tất cả các thứ nhé bỏ qua hết wifi không chưa kết nối vội chúng ta cứ bỏ qua tí chúng ta vào bên trong chúng ta kết nối sau để cho nó nhanh chứ nhiều khi chúng ta kết nối wifi nó lại hỏi chúng ta là làm cái thứ linh tinh lắm thế nên chúng ta nên bỏ qua nhé đó mình cứ bỏ qua nha Đấy bỏ qua này đó thôi tôi bỏ qua đi kệ nó bỏ qua hết kệ nó thôi đó, đó. đồng ý để điều khoản này ok bỏ qua này đây cái giao diện nó đấy nhá đó thì trong cái giao diện này nội địa Trung Quốc nó sẽ không Google Play mới không có ấy đâu nhưng mà các bạn lên cái kênh TikTok của bên mình là mới mở cho VN mình có hướng dẫn cài tiếng Việt tạm thời và Google Play trên chiếc máy này đó còn là cái video youtube này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn chạy rom quốc tế thôi thế nên là các bạn muốn xem tạm thời và cái google play các bạn vào youtube giúp mình nhá à vào tiktok giúp mình nhá đó, bây giờ mình sẽ lắp sim này mình sẽ lắp sim thì cái việc lắp sim đây là để làm gì nhỉ để mình tạo cái tài khoản mi cloud và để mình xin quyền bởi vì Xiaomi nó bắt buộc là phải có sim mạng thì mới xin quyền được chứ wifi chúng ta không xin quyền được và tài khoản mi cloud đấy sau 7 ngày là chúng ta có thể unlock và chạy tiếng Việt được nhé thì bây giờ mình sẽ vào wifi trước này đó bây giờ chúng ta vào wifi được chứ lúc chúng ta không nên vào đó, bây giờ mình sẽ kết nối wifi trước nha đó. Rồi, mình sẽ quay lại mình sẽ đăng nhập tài khoản Migalow vào này cứ vào à, đăng nhập tài khoản Migalow thôi đó sẽ lót ra của mình này mình đồng ý này tiếp tục này đó sau đó tìm kiếm những tài khoản nhé ờ, cái này là mình tạo rồi thì nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập mật khẩu còn cái nào mình chưa tạo thì nó sẽ gửi OTP đó chúng ta mình sẽ đăng nhập mật khẩu vào nhá mình chả nhớ được cái này mình làm lâu lắm rồi Đó. Mình không nhớ là mật khẩu là gì luôn ồ oh, sai mật khẩu rồi thôi bây giờ mình sẽ quên mật khẩu đi mình sẽ tìm lại thì tất nhiên rồi chúng ta có sim vào đây chúng ta tìm lại mật khẩu rất là dễ thôi chúng ta chỉ cần ấn số điện thoại của chúng ta vào đây chúng ta gửi tin nhắn OTP và chúng ta cấp lại mật khẩu là xong không dễ đâu. ok nhá bây giờ thì mình đã đăng nhập cấp lại mật khẩu mình đã nhập được rồi này thì bây giờ mình sẽ vào cái đặt lại mình vào uh, my device này mình vào ospec nhá mình vào cái MIUI này mình gõ vào cái MIUI version này 5 lần để mình bật cái trình à, nhà phát triển lên cái trình download lên đó xong mình sẽ quay lại mình sẽ vào cái uh, cài đặt thêm này mình sẽ vào cái develop option này đó sau đó mình sẽ tìm đến mục là mi unlock status này nhá xong mình sẽ add tài khoản này thì khi mà mình add tài khoản bằng wifi nó sẽ bắt mình phải tắt wifi đi dùng 4G ấy. thế nên cái sim này phải có 4G thì chúng ta mới add được nhá ta mình ấn vào add nhá ok nó báo như này là được rồi nhá nó báo như này là được rồi đúng một 68 tiếng sau nha có nghĩa là 7 ngày ấy. 168 tiếng nhá là 7 ngày ok đây là đã 7 ngày trôi qua vâng đúng 168 tiếng không sai phút đầu 168 tiếng từ khi chúng ta xin quyền unlock nhé mình để hẳn hôm nay là ngày thứ 8 đấy thì uh, mình sẽ bắt đầu tiến hành unlock và chạy tiếng Việt thì việc đầu tiên thì uh, tất nhiên là khi mà chạy tiếng Việt những chiếc Xiaomi mà sách tay cụ thể là chiếc K50 Gaming đấy thì chúng ta cần một sợi cáp USB nhá một sợi cáp USB uh, à, Type-C xịn xịn một chút này đó phải xịn càng xịn tốt đây là sợi cáp của cái K40 Gaming mà bên mình đang bán nhá đó sau đó chúng ta cần chuẩn bị thêm một cái máy tính chạy Windows và có kết nối mạng nhanh nhanh một chút đó thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên máy tính nha đó thì bây giờ là mình cần tải file ROM chúng ta cần mạng nhanh bởi vì là sao bởi vì nó sẽ rất là nặng nó sẽ rất là nặng nhá nó sẽ tầm à, à, sáu uh, uh, nó tầm khoảng năm sáu gb đấy bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang web đó chúng ta vào trang web là mifirm.net này đó, trang web mifirm.net nha sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm tìm kiếm cái máy của chúng ta đó là K50 Gaming đây, Konami Gaming hay còn gọi là Poco F4 City ở phiên bản quốc tế đấy thì ở cái này mình khuyên anh em nhá khuyên mọi người là mọi người lên chạy anh em lên chạy cái bản ROM quốc tế thì ở đây nó có rất là nhiều này global là quốc tế nhá EA thì châu Âu này Đài Loan này Nga này Indo này hay là Thổ Nhĩ Kỳ này, hay EU à EU này còn EA không biết là nước nào nhỉ không phải đây chắc đây này à đây là ROM EU là ROM, ROM, ROM, ROM phát triển ngoài còn đây là thị trường châu Âu như là cái này đó thì ở đây mình khuyên anh em khuyên mọi người lên chạy ROM Đài Loan bởi vì ROM Đài Loan thì nó vẫn gần như nó vẫn giữ được một số cái tính năng của MIUI ví dụ riêng của gọi không thông báo đến ờ, người, người khác đấy thì cái đấy là mình thấy là phần mọi người là lên chạy ờ, Đài Loan nhé đó thì cái file ROM này nó rơi tầm 4,7 GB này không được 6 GB đâu nhưng mà 4,7 GB đó thì mạng mình nhanh sau đó chúng ta lao về nhá ok vì sao mình để bảo chúng ta thao tác trên máy tính đao về bởi vì là cái này đau rất là lâu nên trong thời gian chờ đau chúng ta hãy làm những cái việc ra lóc nhá thì ở đây mình đã đau rồi đúng không mình đã đau file rom này rồi đó thì mình sẽ không cần nữa thì bây giờ mình đào tiếp cái công cụ nữa đó là cái công cụ mi unlock tất nhiên là chúng ta sẽ tìm hết trên google đây chúng ta sẽ tìm là mi unlock tool này nhá họ mi unlock tool này chúng ta sẽ vào đây đó thôi con đào về nhá tất nhiên là mình sẽ đã đào rồi nhá mình đã đào rồi họ mình thử xem là mình đã còn còn lưu ở đây không lần trước mình làm clip hướng dẫn à mình xóa mất rồi đó ok thì bây giờ mình đào lại nhá đó tiếp nữa là mình sẽ down một cái công cụ để chạy rom đó là cái bi flash tool thì mình nên tìm là bản 202 à, cái gì 2022 đi để xem nó ra cái gì nhé vào cái trang trang đầu tiên này cái này mình tìm trên Yahoo mình thấy không vào cái trang Mi Flash này Xiaomi Flash Tool này đó, cái này đó, Mi Flash mình tìm lại nhé thì lại google đi lại vào lâu ạ Mi Platinum 2022 này. Đây trang này chính xác hơn này. Xiaomi Mi Platinum.com. Hai cái này nó giống nhau rồi nhỉ? Nó giống nhau. Tôi cứ vào trang này đi, mình hay tải trang này. Bài bản mới nhất nhá, 2020 nhá. Đó. À cái này 2022, tôi cứ tải bản 2020 đi, chắc. Đây. Nhá, tải này nhá. Bây giờ download này. chờ một chút nhá để sau này cái máy tính của mình vào uh, mạng Vinaphone mạng à, mạng à, mạng mạng uh, Vina cái mạng internet ấy mà tại sao VNPT ấy và tại sao mà vát trang web ở nước ngoài rất là chậm Đó. tải rất là khó chịu luôn vô cùng khó chịu cứ quay thôi lúc mà ấn tải về thì nhanh Đấy, chỉ có lúc mà mình lát thì lâu thôi không hiểu sao vậy anh đã làm nha nó có tám mấy mê rồi đào nhanh lắm nhưng mà lúc mà chờ nó đào thì lâu Đây, trong thời gian chờ thì chúng ta sẽ giải nhẫn cái cái file unlock chúng ta vừa down nhé cái unlock tool đấy à, là chúng ta vừa down ở đâu nhỉ à, đây. đấy nha chúng ta giờ nhé này ra nhé Đó. đây Đó. chúng ta sẽ vào cái phần unlock lên à nó bắt chúng ta phải cập nhật này chúng ta cập nhật tiếp bản nữa này cập nhật này Đó, thì mình sẽ tắt cái này đi yêu cầu ta cần nhật chúng ta cần nhật thôi đó. bật lại nhá ta sẽ lại giải nén này này đó là cái mới này nhá đó, bật nó lên đó. thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản Mi Migalow vào đây nha chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản Mi Migalow đây này bằng cách là ví dụ ở trên điện thoại chúng ta sẽ vào đây chúng ta vào tìm cái ờ, tài khoản nhé đây và cái đặt này vào cái tài khoản này chúng ta ấn vào quét barcode này nhé ở trên máy tính thì chúng ta ấn vào phần barcode này đó xong rút ra dư lên ta quét đó bấm đăng nhập nhá. ok đăng nhập này đó đăng nhập này đó chờ lát nhé ok nhá đó bây giờ thì mình đã đau rồi đây này mình ở ờ, mình để trong cái phần uh, download này mình giải nén này này đó rồi nén là cái mình flash này nhá thì ờ, chúng ta sẽ mở lên đấy nhá chúng ta sẽ mở lên Xiaomi Flash này. đó thì khi cái máy này tại vì mình cài driver đấy thế nên là nó sẽ không hiển thị lên nhưng mà cái máy của các bạn mà chưa cài driver bao giờ ấy thì nó sẽ hiển thị lên như này này đó nó báo là chúng ta cần cài driver thì chúng ta ấn vào cài driver nhá bởi vì à, mình thấy à, cái driver ở cái vi à, flash này nó nó, rất là là, là là là chuẩn thế nhiều khi là chúng ta cài cái driver ở trên cái mi unlock nó không được đó ok nó báo cái này là thành công nhá cài driver xong rồi thì chúng ta cứ tắt nó đi tí chúng ta bật lại sau đó ở trên cái mi unlock thì nó đã unlock xong rồi à, đăng nhập xong rồi này nó phải đúng là cái tài khoản mà lưu ý anh em lưu ý nhé là phải đúng là cái tài khoản mà hôm ta tạo sim tiền cái đây 7 ngày đó thì nên chúng ta phải giữ lại cái sim này và thứ hai là cái tài khoản này trong một tháng này là không được chạy máy nào bởi vì một tháng nó chỉ cho một tài khoản chạy một máy thôi unlock một máy thôi mọi người lưu ý như vậy nhé đó thì bây giờ là đã đã đăng nhập xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối điện thoại này vào máy tính ở dạng phát bút chúng ta cùng nhìn trên điện thoại nhé thì mình sẽ giữ nhỏ tiếng này phím nhỏ tiếng nhá giữ nhỏ tiếng là giờ ba giữ phím nguồn này đó giữ nhỏ tiếng là nguồn này nó hiện lên cái này kệ thôi cứ giữ thôi nhá đó cứ giữ tầm khoảng 10 15 giây gì đấy đó, cứ giữ nhá nó tắt rồi cứ giữ nhá đừng thả ra ra đừng thả ra ra nhá đấy, cứ giữ nhỏ tiếng với nguồn này đó nó hiện chữ phát bút màu đỏ này là ok nhá thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái đầu cáp USB vào máy tính nên cắm ở cổng 2.0 nhá nên cắm cổng USB 2.0 đừng cắm cổng USB 3.0 cái cổng USB màu xanh ấy là không nên cắm đâu nhá nó nhiều khi nó bị lỗi đấy cắm 2.0 nhá và chúng ta cắm vào máy tính này đó ok ở trên máy tính hiển thị này chúng ta lock sẽ mất hết dữ liệu đó tôi lưu ý là trong vòng 7 ngày hôm 7 ngày chúng ta đang dùng thử chúng ta vừa xin quyền đấy mà có bao nhiêu dữ liệu trong chiếc máy điện thoại này chúng ta lưu lưu lại lưu lại trước khi chúng ta làm bước này nhé đó, bởi vì là nó sẽ chạy xong nó sẽ mất hết dữ liệu ấy rồi ấn vào unlock nha sẽ nó hỏi này có được chấp nhận hay không bởi vì unlock xong sẽ mất hết dữ liệu đấy, vẫn kể là báo lại lần nữa rất cẩn thận đấy thêm lần nữa này đó chúng ta sẽ không được ngắt kết nối ở cáp đâu nó sẽ rất là nguy hiểm ok bây giờ chúng ta để đan lóc nha nếu mà không đủ 7 ngày thì cái này nó sẽ không thành công Đấy, đủ 7 ngày nó sẽ unlock thành công unlock được là chúng ta sẽ chạy được thôi ok bây giờ unlock xong rồi này nó báo ờ, thành công nhá và trên chiếc điện thoại hiện cái khóa này đó là chúng ta đã unlock thành công rồi và bây giờ chúng ta sẽ có thể chạy được ROM rồi đó có lẽ là bây giờ chúng ta nhìn lại khi là chúng ta đã đào xong ROM đấy đó, đã chúng ta đã đao xong rồi đúng không hãy nhìn lại nhá mình đã đao xong rồi thì phải đấy, cứ coi như là chúng ta đã đây mình lưu đâu nhỉ mình lưu ở C mình lưu ở cái phần à, dữ liệu người dùng này đó. đây này mình đao xong rồi nhá tên nó là ingress này thì bây giờ để mà an toàn thì chúng ta cứ copy ra ổ ngoài ở C chỗ này này đó cứ copy ở đây thôi đó, sau chúng ta giải nén này nhá anh check key ở đây chơi giải nén này trong lúc chờ giải nén để chạy rom thì cái này nó sẽ khẩu lại chúng ta không quan tâm nhé bây giờ chúng ta lại vào lại phát bút này à, ở trên điện thoại chúng ta lại vào lại phát bút nhá chúng ta lại ấn nhỏ tiếng với nguồn này bởi vì unlock xong rồi thế nên nó cứ chờ nó khởi động gì mất thời gian ra chúng ta cứ ấn nhỏ tiếng với nguồn tiếp này À, cứ giữ nhỏ tiếng với nguồn nhá đó là là ô lại mất rồi thấy phát bút phải thả ra ngay không là nó lại khởi động lại như thế này đây nha đó nó đang ở lại chế độ phát bút này bây giờ chúng ta sẽ bật cái phần mềm mi flash mà chúng ta vừa đa về lúc nãy đấy đây này đây nha chúng ta sẽ bật lên đó. ok nha nó sẽ ở cái giao diện như này thì chúng ta ấn vào refresh nhé ấn vào refresh xong nó nhận được thiết bị nha chờ chút này máy tính của mình thì cấu hình nó không được mạnh lắm nên lúc này chúng ta giải nén là nó sẽ chạy gần như hết rồi CPU nó sẽ hơi bị đơ nhưng mà không phải là chúng ta nó bị đơ này có nghĩa là không phải là chúng ta cần phải chuẩn bị máy tính cấu hình cao nữa nhé chúng ta chỉ cần chạy dùng một cái máy tính cấu hình bình thường thôi RAM tầm 2 4 g 2 4 g cũng được tại vì là cái bước giải nén là nó sẽ lâu thôi mà đấy chứ còn cái bước mà chúng ta đao về quan trọng nhất là cái mạng nhanh thôi để chúng ta đao về nhanh thôi chứ còn dùng máy tính để chạy được ờ, rom cho chiếc máy này thì nó cũng nhẹ nó không phải cao đâu và chúng ta có laptop thì càng tốt bởi vì khi chúng ta chạy vào laptop mà có pin ấy, thì nó ít xảy ra cái trường hợp mất điện đột ngột bởi vì nhiều trường hợp xảy ra mất điện đột ngột thì máy nó sẽ bị break nó sẽ sẽ lỗi đúng không đó, nhận lấy thiết bị đấy nhá ấn refresh nhận lấy thiết bị này đó thì bây giờ chúng ta chờ đào rom giải nén xong thôi nhá đó nhanh rồi mà cái file rom này sau khi giải nén xong thì nó phải rơi vào tầm ờ, nó phải rơi vào tầm uh, 6 gb đấy nên là ổ cứng của chúng ta phải còn nhiều nhá mà ta nên có ổ C thì nó đỡ bị lỗi nhất đây này mình có ổ C mình còn chỗ khoảng 10 ghi nữa này là mình sẽ có vào này Đó. ổ C là phải còn nhiều chứ ít quá là nó không đủ chứa dữ liệu đâu nó phải còn ít nhất có nghĩa là khi chúng ta đã chuẩn bị máy tính để chúng ta chạy ROM ấy thì ổ cứng máy tính còn ít nhất phải tầm khoảng 20 ghi để cho nó an toàn nhé Đó. ok bây giờ ta cùng chờ nhá ok nhá bây giờ đã giải nén xong rồi này thì chúng ta lại vào lại cái file giải nén đấy thôi nó nằm ở c mình vừa bảo đấy đó thì khi giải nén xong nó ở cái định dạng như thế này nhá nó ở cái định dạng như thế này đó thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái link này ra paste vào đây đây này một cái là lưu ý này một cái là lưu ý nhá phải quan trọng này mọi người xem kỹ đừng trách mình khi chúng ta không xem kỹ nhá không trông kỹ là nó bị làm sao thì đừng trách mình nhá đó là chúng ta phải kích vào cái Clion đấy nhá chứ nên chúng ta để lại Clion enlock này thì nó sẽ bị lóc lại và khi đấy chúng ta sẽ bị treo không khởi động lại được đâu lúc chúng ta phải đăng ăn lóc lại thì chúng ta mới dùng được đấy còn nếu mà chúng ta mà thoát tài khoản ra không thể đăng lóc lại được ấy thì là hơi nguy hiểm đấy nhá đó chúng ta phải cần đi chúng ta kích vào Clio này sau đó chúng ta reset lại này xong còn nhận thiết bị không thể ok tôi tôi đoán flash này đó nó chạy được như này là xong nhá còn bây giờ chúng ta sẽ đợi khoảng 15 phút 10 đến 15 phút là khi máy khởi động lại là xong ok cùng đợi nhá ok rồi nhá đó sau uh, phút 8 phút rồi đấy đúng rồi nhỉ 7 8 phút 7 8 phút rồi đấy gần 10 phút là chạy xong thì ờ, chạy khi chạy xong ấy, trên máy nó sẽ khởi động lại này đó ở trên điện thoại nó sẽ khởi động lại như này này đó, nó báo là error ở trên máy tính này nhưng kệ thôi nhá không vấn đề đâu cứ khởi động lại điện thoại là được bởi vì mình chả hiểu tại sao mỗi lần chạy xong đều báo là eros nhưng mà đấy mà nó báo là flash ờ, không thành công nhưng mà chả hiểu sao vẫn được lần nào vậy thế nên thì khi mà chúng ta nhìn thấy là uh, ờ, flash không thành công hoặc eros là chúng ta kệ thôi nhá quan trọng nhất là máy của ta hiện tại bây giờ đã chạy xong hay chưa đó thì khi mà chúng ta chạy cái ROM của hàng của của cái gì của Đài Loan ấy thì nó sẽ không bị chữ Poco ở đây là cái thứ nhất cái thứ hai là nó gần như nó giữ được khá là nhiều cái tính năng của MIUI ấy bởi vì nhiều anh em dùng điện thoại Xiaomi này đều không thích cái Poco đấy đều rất là không thích cái Poco ấy nhưng mà phiên bản quốc tế của toàn bộ gần như là chiếc máy Xiaomi K ở Trung Quốc ấy, thì tên quốc tế của nó đều là Poco à, thế nên là khi chúng ta chạy ROM quốc tế sẽ là Poco nhá còn khi chúng ta chạy ROM Đài Loan như mình đang chạy này thì là nó sẽ báo là MIUI như này đó xong rồi nhá và bây giờ chúng ta sẽ có tiếng Việt rồi này đó chúng ta sẽ có tiếng Việt rồi nhá nguồn ờ, phông chữ là khá đẹp nha. Đó. chúng ta sẽ tiếp tục nha. mặc dù là bên trong thì nó vẫn là poco nhưng mà khi khởi động thì ta sẽ báo là poco nữa nhé chúng ta cứ bỏ qua đi để ta vào xem giao diện như thế nào đã Đó. cái lúc này hơi lâu tí này đó. bây giờ thì mình sẽ tháo cái sim thôi nhỉ tháo cái sim vào thôi nếu bạn nào dùng thì cứ để xin lại còn sim này thì mình mượn đây là thôi mình cứ tháo ra nhá tháo cái sim đó. bỏ cái sim một bên kê vào nhá để xem bên trong như nào giao diện không có gì hay rồi xong rồi này đây đó phần cài đặt thông báo thiết bị nó sẽ giới thiệu là Poco F4 GT này nó không còn K50 Gaming nữa bởi vì chỉ có tại Trung Quốc là K50 Gaming thôi còn chạy quốc tế nó sẽ là Poco F4 GT nha tiếng Việt đầy đủ toàn bộ trình duyệt của Google đây cái quan trọng nhất là mình thích nhất này đó là cái trình gọi điện này mặc dù là nó có chữ Đài Loan như thế này nhưng mà cái Gearball gọi thì nó sẽ tích hợp sẵn nó không phải của Google nữa mình sẽ bật lại tự động vào đây được đó, tất cả số chọn tự động này thì nó sẽ khi chúng ta gọi đi ấy, tự động nó sẽ Gearball gọi và nó sẽ không thông báo cho số khác chứ còn nếu mà là trình gọi điện của Google ấy, thì nó sẽ thông báo là số à, cuộc gọi đang được ghi âm bên kia người ta sẽ nghe thấy nha đó. ok thì hôm nay chỉ mình chỉ hướng dẫn à, các bạn chạy rom tiếng việt cho chiếc máy bản quốc tế cho chiếc máy uh, Canon bên gaming này khi chạy xong chúng ta sẽ thành Poco F4 GT y như cái bản mà chúng ta mua chính hãng tại Việt Nam đó, còn các bạn nào mà không thích dùng những cái ROM Poco này hay không thích dùng quốc tế thì mình sẽ sớm làm cái clip chạy ROM EU đó bởi vì là K50 gaming này có ROM EU rồi hoặc là ROM Việt sấp mà ROM do cộng đồng người Việt phát triển đấy thì là mình sẽ sớm làm clip đấy để hướng dẫn mọi người cùng xem nhá mọi người sẽ hãy subscribe kênh youtube này và bật cái chuông lên thì khi nào mà mình chạy rom sẽ thông báo ấy và cho mình một like để ủng hộ mình nhá cảm ơn các bạn xem clip mua hàng thì vào website máy nào. nhá chào tạm biệt các bạn